Ok ok, hello hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhá Và trong video hôm nay mình mình sẽ chơi trải nghiệm tiếp tục trên 68 uh, cái bài đây anh em ạ Và hôm nay thì mình sẽ chơi trò Avenger, tức là anh hùng Anh hùng thời, um, đây, có thể là Marvel này, em quan sát được chưa Người nhẹ là người khổng lồ là người sắt này Đó, đủ, đủ các loại luôn Đó, mình thấy mình vừa chơi để có thể là giải trí lại vừa chơi để có thể kiếm tiền luôn Cách chơi sẽ là đây nhấn vào spin how to auto này để mình có thể chơi này. ok đó và nếu bạn nào chưa biết cách chơi bạn có thể nhấn vào biểu tượng máy đăng cửa góc bên phải này à đây không vào. đây biểu tượng dấu hỏi chấm đấy biểu tượng view có thể thay thế tất cả các biểu tượng khác này trừ free để kết hợp thành à, tổ hợp thắng khác này đây view. trừ xuất hiện ở luồng quay hai khi xuất hiện sẽ bao phủ trên toàn vị trí của luồng quay hai này chỉ xuất hiện ở luồng quay 4 khi xuất hiện sẽ bao phủ trên toàn vị trí của luồng quay 4 này ok tiền thắng sẽ được nhân với giá trị mức cửa khác với tổng cửa đó đây thì sẽ có x2 x3 x4 x5 này. chưa rồi biểu tượng bonus này tổng tài tổng giải thưởng có thể lên gấp 5 lần đó bạn thể truy cập vào game nhé like đây là các các đường mà chúng ta có thể thắng này đường ngang này các rất loại rất nhiều đường khác nhau nhá ok bây giờ mình sẽ đang chơi này fast tức là nhanh này ok cho dừng dụ tăng lên tăng tiền chơi lên này đó hiện tại mình đang có 45 uh, 45m tăng lên tầm ờ, một nghìn fast ok shipboard ok rồi lịch sử lịch sử của hũ đó mình thấy cái chơi cực kỳ đơn giản nhỉ mình tăng lên là 3k này. nhấn lâu ấy. 3k nha bên này là biến động số dư hiện tại trong vòng đang có bốn người chơi ạ đó ăn view à view có thể thay đổi tất cả rồi và chia sẻ thêm bạn nhé là 6 tháng cái bài ấy bạn thấy mình chơi rất nhiều đó và lý do tại sao mình hay chơi 6 tháng cái bài ấy. 6 tháng bài thì uh, luôn có những chương trình ưu đãi khuyến mãi ừ, khuyến mãi cực kỳ lớn luôn và hiện đang là trong những cái và đang là cái bài đối thủ uy tín nhất hiện nay nhiều người chơi nhất hiện nay này nhiều người chơi nhất hiện nay nha đặc biệt là những chương trình về nạp tiền đấy có ưu đãi cực kỳ lớn dụ nạp tiền lần đầu mỗi ngày này tức là bạn qua ngày mới bạn nạp tiền thì bạn bạn bạn uh, vẫn nhận được chương trình ưu đãi như bình thường nhá đó dụ như bạn có thể nạp trước vài trăm sau đó sau đó mình nạp vài triệu cũng được và ngoài ra cái chương trình mà đại lý chia sẻ link giới thiệu bé ấy đó mình thấy cực kỳ hấp dẫn luôn khi mà không giới hạn tầng rem này bạn chia sẻ cho bạn bè bạn bạn bè bạn lại chia sẻ cho người khác người khác lại chia sẻ cho người khác nữa thì bạn vẫn nhận được hoa hồng của tất cả những người đó luôn nha cực kỳ ngon luôn hoa hồng lên tới là 30 luôn mình thấy hoa hồng ấy hoa hồng của sáu tám bài gần như là cao nhất so với tất cả các game khác rồi và ờ, nên chính vì thế nếu bạn chơi tất cả những các mà chưa tháng bài coi như bạn <laughs> hãy chuyển sang tháng bài có thể là tham khảo nhá chứ mình chơi rất nhiều game mình hiểu rồi mà ok Thăng tiền cao cao lên nhỉ Thăng tiền cao ăn cho nhiều nhiều nhiều cái này tầm chỗ này tầm 100 đi đó nhìn chưa gấp 20 lần like 20 lần bonus bonus bonus thưởng thêm á rồi rồi nhấn nhấn 105k được 350k tăng lên tầm gấp 20 lần 20 lần thì tăng lên tầm từ những chơi đó ok tế mình nếu vào số 8 bài mình thích chơi tài xỉu sóc đĩa thứ hơn Đấy. kiểu xanh chín luôn như thế đỏ đen xanh chín như thế hay hơn đúng không hay nhiều không Đó. đây thì bạn có thể nhấn mini game này có luôn nhá bảo sao sai chưa ok spin spin spin free 4 lần free 4 lần thì mình tăng tiền nhanh Ủa, free 4 lần thì không được tăng tiền xem biến động số dư ok cộng 157 nghìn này đó ok tăng tiền lên sao ừ. tăng uh, nhiều lên ăn cho nó thì nhiều bạn mình có vốn 45 bờ thế là âm thanh Ừ. mình vừa chơi trò này vừa chơi thêm cái này được nhá để đó uhm. chơi năm năm lít năm lít chơi một lúc cùng hai trò thôi đấy mình thấy 68 bài cực kỳ tiện lợi luôn mini game luôn tiện lợi như thế luôn cùng lúc mình chơi được nhiều trò luôn quá hay đây toàn những trò nhiều người chơi các bạn ok 20 giây nữa mới mới mở thửa, đó rồi chơi chơi chơi nốt ván ờ, ván tài xỉu này nhá 5 này 4 này 3 này 2 này 1 này ok cái gì gọi là đó ăn luôn này ăn luôn anh em ừ. Tiêu không? Đấy, một lúc mình chơi được hai trò, vừa chơi giải trí, vừa chơi để kiếm tiền luôn. Ok. Rồi, em nhớ lưu ý nhá là tải game qua link của mình cũng như là tham gia nhóm đa Telegram để mình luôn có những chương trình đại cũng như là nhóm kéo anh em. Và đặc biệt là nhớ đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào và đặc biệt là mẹo thủ thuật trên kênh để anh em lưu ý là mẹo thuật nó chỉ có trong thời gian ngắn thôi nó rất dễ nhanh fix nên chính vì thế phải bật bật nút chuông báo đăng ký kênh để có thể nhận được những mẹo thủ thuật nhanh nhất nhá. rồi hẹn bạn em trong video chia sẻ tiếp theo của mình trên kênh nhá.